Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi tối xem live vậy anh em ơi Và như ờ, cái dự đoán của Khải thì ờ, cũng như anh em biết thì ờ, Sau khi mà Khải có thêm một món cực động sát tiếp theo Đó là một ngọc bội Đó anh em Sau khi có thêm một ngọc bội 25 Thì hiện tại xếp của Khải đã lên được 25 này 25 là 50 Và dây chuyền này mới có thêm một dây chuyền 7 Đó là 57 Kèm với nhẫn 5 là xếp bằng bắn này 52 62% anh em ơi 50 từ động sát và 12 từ cái nhẫn và giao chia là 62 may mắn kèm với cái may mắn à, từ cái con bác sư này nữa là 67 may mắn như năm 67 may mắn và hiện tại thì Khải cũng đã chuẩn bị đó là vòng tay này với lại bông tay hai cái này thì đến vạn sự thông là lá thêm vòng may mắn rồi năm đó và kèm với uh, à, quớ tửu và thiên sơn bảo lộ đó và thiên sơn bảo lộ quớ tửu các kiểu thì bây giờ thì Khải sẽ Butter những ngạc này vào rồi chuẩn bị khai mở anh em mở boss anh em xem. Ở lần này theo dự đoán thì hơn 300 con lệnh bài boss anh em ơi. Đánh cho anh em trong bang anh em ơi. Hơn 300 con lệnh bài boss anh em. à, ok. Hơn 300 con lệnh bài boss. Rồi, vô tơ ơi, vô tơ, vô tơ, em cắn em bắn cho vui em ơi. Rồi, thả đi Long ơi, thả đi Long ơi, thả. Rồi, vào nữa, event nó ra này. Trời ơi, cái gì bốn thổ luôn, một kim ba thổ. Rồi. Cánh mình bắn nha anh em ơi, xong mình bắn nha, đầy đủ mình bắn nha anh em. Đó, ờ, anh không? Cánh một phát một đầy anh em ờ, đầy mình bắn luôn nè Thổ cái quýnh bốn thổ, ba thổ luôn. <laughs> Ờ, thổ có được. Nhắm cho Long ơi. Lời săn cộng 200 ạ. Và tầm này là không biết là bắt 57 này với set đường bắn này thực sự một set đường bắn quá đẳng cấp luôn em ơi. Cho anh em xem thì tại set này là vừa thêm tăng trang thêm em thì thực sự là set này quá ok luôn em ơi. Và biết liệu ngày hôm nay liệu có siêu phẩm hay không nha. Anh em cùng chờ đợi bắt 57 này liệu có siêu phẩm hơn nha anh em ơi gần 300 anh em đang xem này đừng quên đỡ lại cho Khang like share, sẽ ủng hộ cho anh em ơi lần này thì ba con thổ một con kim hơi lâu anh em à đợi một xíu nha à, <laughs> lùm kim anh em ơi kim chết này cái này ba con thổ chắc là Khải phải phụ anh em ơi phải phụ thêm vô đánh cho lẹ <clears throat> rồi kim chết này liệu siêu phẩm hay không về bờ không anh em chờ đợi chung vậy lắm kim chết trước anh em ơi Thức đêm xem luôn Hôm nay hơn 300 con nè Và kèm với hơn 15 con lệnh bài đặc biệt Kim Kim Một cây kiếm Một cây vũ khí Ok Thổ nè Phụ đánh lên lên Rồi Đó Phụ đánh lẹ nè không? Con thổ này cũng thấy đánh lâu lắm Nên là mình phải đâm phụ nè Đâm xíu máu đỏ liền chứ <coughs> Rồi chờ đợi uh, chết thủ đồ tiếp nè em ơi Rồi khui hàng khui hàng khui hàng Anh em xem Có hàng gì không có hàng gì không Uầy Trời áo không phục hồi Ai chà À. Esmala nhà vải trưởng áo không phục hồi luôn Trời cái áo phục hồi 40 đâu phải à, cái áo đẹp vải trưởng luôn không phục hồi Esmala Esmala dạ. dạ, ai hết mặt này anh tụt hết đi mà là chúng ta rồi ôi trời ơi mùa ba ngon ngang lần này sẽ bắn đẳng cấp ra đồ khác với hoàn toàn luôn em ui vô xin lực lực nữa nè rồi ao nha ao đi ao đi ao đi ao đi đàn lưng hai mười tám hai mươi thật quá ta ta mà không đánh tốt tìm số thố đâu không có tóc đâu đánh đủ tầm này nha nha lên set set này đẹp luôn em ơi sát thương em thấy khắc nhấn không không đâu hả thần vô luôn trời ơi rồi ra long ơi vô lái long ơi vô lái long ơi long long long lái đây nhìn cho đỡ ghiêng xin lượng lực <laughs> rồi tiếp tục đang tiếp theo con này con này anh tùng thảo đúng không anh em này anh tùng thảo đúng không Vâng. ok anh ơi ồ xem được bán này thực sự nó ra cảm giác rất đẹp luôn ừ, bán này ra được đấy nhỉ đồ đẹp gơ luôn trời Hôm ừ, nay à, cái lệnh bài thường này anh Tùng hơn 100 con hả anh? Trăm rưỡi một Trăm năm 150 con lệnh bài thường nè Tối nay đánh chắc tới sáng rồi đó <laughs> Ok em ơi, vừa rồi bói tôi rồi thì toàn rác rồi mà. Có một cái ngọc bội Tôi thấy gian công Tùng ơi đặt cọc cái bộ địa thủy nha anh Thế thì à, Khải sẽ mua một cái nón sớm nhất Lên bài á à. Hello anh em mới vô nha Hello anh em mới vô nha Bây giờ thì à, anh em cùng xem live vô anh em ơi Có làm tiktok không Khải không không hi tái thôi Hồi trước Khải có live tiktok mà live tiktok không ai xem đâu Nên là Khải làm cái bảng bên fanpage đó Anh em có thử gõ ở cái link uh, fanpage Di Khải Gaming hoặc là link này xem nè nè, Có thể ghé bên fanpage cho Khải một follow nè Bên fanpage thì uh, Bên fanpage thì Khải cũng đăng live trực tiếp bên fanpage Đó nhưng mà chủ chốt vẫn là youtube anh em chủ chốt vẫn youtube anh em nào mà thích thì vẫn cứ ở youtube ủng hộ nha hoặc là anh em có thể ghé qua fanpage đó cho một theo dõi fanpage anh em ơi fanpage Di Khải Gaming nha đó rồi đâm đồ á quá nhiều quá nhiều quá nhiều vũ khí rồi vô khui đồ cho anh em xem vô nè lần này thì với boss xanh này thì 150 à, con boss xanh và đặc biệt thì hơn 200 à, con nè đặc biệt hơn 200 con áo thị số nón thấy quay trời cái nón thấy vãi nồi 30 23 nồi là cái 3 điểm 30 dòng 1 số 30 dòng 1 số Trời sát thương không tốc độ đánh Úi trời ơi 36 điểm số à, số <clears throat> à, tiếp tục anh em ơi tiếp tục uh, năm mẹ năm con tiếp theo Hôm nay với 150 con thì bó nhanh em ơi, bó nhanh cho anh em xem. Nó khải lắp một ạt cho đứng nhặt đồ luôn. Ba đồ mà tầm uh, chung chung đồ rất rắc tí hoặc là đồ xài được tương đối được á. Khải uh... À, rồi giờ bó tiếp anh em xem. Khải uh, à, quanh cho nó nhặt luôn nè. Cho nó nhặt rồi anh em là chung băng xin thì tính sau. Ui. 38 21 20 banh stop áo không banh số chúng đọc 30 đọc stop à, chưa cái gì à, tiếp theo <coughs> chị anh em đang xem đừng quên ủng hộ video này hơn 250 like tiếp tục khải sẽ ra tiếp tục bán 58 59 60 anh em xem nha đừng quên ủng hộ mạnh nha anh em ơi và video này khả giúp ngược lại trên kênh với anh em xem ủng hộ một like nha anh em anh em nào xem rồi thì cũng có thể ủng hộ một like chơi nha còn em nào chưa xem thì có thể xem tiếp theo video nha anh em tại vì video này khải like trực tiếp rồi khải sẽ ngắn bớt lại cho anh em xem cho đỡ nghiện anh em à ở trong bữa anh em xem anh em ơi này xong xong rương này coi được dây ba cây vũ khí nè ba cây vũ khí nha anh stop stop ai thố số 520 đọc số đọc số 520 số chưa có gì là anh em ơi toàn rác thôi và tay em 120 sinh lực nên lực cho anh em trong bang xài này món này bán không có giá bao nhiêu cả <coughs> rồi chờ tiếp theo mẹ tiếp theo nè em ơi đồ ra kiếm kiếm phá chi xong con mộng này vô luôn Đó, vô kéo vô kéo em đọc bùa làm việc em trai làm đâu rồi khui em ơi khui mẹ tiếp theo nha ừ anh vô phun máy này chắc hơn trăm mấy máy lắm nam quất tử thiên sơn rồi các kiểu vòng dây vòng tay đâu 23 6 6 15 bình sọc 4 ít quá cùi quái 6 Ôi, đọc sắc rồi không được được được Cái khí ngon Ê, cái khí ngon, cái khí ngon nha ha. Có tiền đấy, có tiền đấy. Có tiền vậy hàng động hàng động hàng động hàng động hàng động hàng động hàng động cái đó sao cái đó sao sinh lực 97 mươi bảy đẹp nha đẹp quá trướng ừ đẹp quá trướng còn thêm mấy điểm ba nghìn vạn đấy phải à ghê vậy được ờ, khoảng uh, ờ, 5 kim ừ. đấy chung cũng được năm kim hay bán khoảng ba nghìn vạn tầm năm kim ấy 3 nghìn 5 kim ấy mà là hình một cũng đẹp nữa một đẹp để thích đúng rồi mặc đúng một mong một kích luôn mặc ống một đẹp nữa đúng, đúng rồi ông một hơi bị đẹp ừ, nữa mặc, được cái, cái vũ khí này mấy con ngũ được đúng tuần bài yêu rồi bó nhân bó nhân. rồi nó vứt mấy gì đây ra vứt mấy cây này từ từ đến sâu này sinh lực một lực này sinh lực một lực cho anh em này rồi khui này khu đội tiếp theo ờ, từ từ ra nhặt thêm rương này nữa vô khui này mà được cây kiếm cũng khá được tầm này năm độc trưởng chắc cũng thèm đó nè mà năm độc trưởng server cũng hơi hiếm ừ. đâu năm độc trưởng server này hiếm gì ừ. bốn năm con em bốn năm con hả à? đầu cặn mấy ngăn ngừ bốn năm con hả à? hòa cũng hiếm đâu bốn con nhưng mà đồng đồng sát nội công nó không có nhiều đúng rồi nó không có nó không có độc sát nội công thấp lắm mấy cái đồ này anh em trong bang có thể xài được này bao tay này không đó anh em nào cần cái hú mấy cái đồ này xài tương đối ngon luôn Chú xài ngon luôn á Chú Ok, xin lật keo để lại đúng rồi cái sinh động lực cao anh em cần nữa lại rồi ừ rồi tiếp theo cứ giờ làm tiếp tục anh em ơi hôm nay là ra khơi chắc 300 con thì biết như thế nào anh em ơi anh em đừng xem xem đừng bên trong like ủng hộ chơi nha anh em ơi ba lan anh long gì ba lan gì em ơi ba lan hiền rương ba lan hiền rương ba lan hiền rương đây đây đây cần trón nữa kìa ba lan hiền rương ba Lan huyện dương đúng không ta ờ. thì anh dương này giao dịch ẹt à, lắc lắc giao dịch ẹt à, lắc lắc nè tùng tùng tùng ra thả tiếp tùng tùng thả bốn con tiếp tùng đó đi nè tiếp anh đây tao gì tao gì tao gì kia tao lại mày khương đúng rồi đúng rồi đó đó đó đó được rồi đó cái đó, đó, góc đó được ok <laughs> rồi tiếp tục thôi quýnh phù vậy quýnh mấy cái cho anh lẹ nè thổ ô hổ nhiều hỏa quá nhiều hỏa quá họ <laughs> về tiền về tiền về đại lưng ơi khải ơi cầm cái nỏ đó em cứa một cái một lần thổ mất luôn ấy <laughs> thổ quyết rồi Đổ đồ Đầm đồ kìa Rồi, Đây, không món luôn đồ, ồ đúng một món một thổ trời Áo thổ đúng một món một nè Ôi, khái quấn kia Không có chết được, còn đầy máu mà em nhìn hết rồi Đâu, quá, giật hồi nãy em thấy hồi nãy em cường cái muốn, muốn bật bức lửa luôn Đó, mấy con kia sẽ bức nữa kìa Rồi, ok nhiệt độ <clears throat> Đau nè rồi vũ khí nhiều nhầm nãy vũ khí khá nhiều luôn nè Nhưng mà chưa có món nào đẹp nha 4 cây vũ khí luôn Rồi 4 cây vũ khí khui Ở ba cây à cây cái động cái kia cái động Cái cái động khui nè em ơi Số Số Chỗ số lượng 195 <laughs> Phải rồi Đấy, cái lô nó 29 Trời không phục hồi Số Số rồi làm chậm 40 520 shop à, được hai ngày vũ khí vũ khí làm chậm giờ quá nhiều rồi Điều chán ngon à, thả tiếp Tùng ơi ừ. hai cái vũ khí ôi tối nay vũ khí nhiều gơ ta mà phải kiếm một ca siêu phẩm rồi em cái này cầm vũ khí nhiều gơ luôn đào kim top 30 sát thương 50 chắc khu 180 <clears throat> Rồi Ủa cái xe trên bị cái gì mà 4 năm con Nami trưởng vậy Cây thằng lôi Ôi cầm khinh luôn 29 Trời ơi Sinh lực nỗ lực cũng được ấy chứ <laughs> Được hợp lý <clears throat> Thằng lôi 15 Ua sinh lực nỗ lực cao vãi Ở cái mức trong xe này mà Bán này không bao nhiêu đó Hôm trước bán được mà 3 4 kim nữa tầm này không ăn thua đâu nè Này độ rẻ quá <clears throat> những cái bát trước thì đồ đạc nó cũng làm chậm này nó nó có giá này rất 50 kim món nè bữa nay là bao nhiêu may mắn rồi thầy uh, 62 may mắn kèm với 5 may mắn là 67 hết 67 kèm với ờ, thiên sơn quá tưởng này nọ hơn trăm điểm á hơn trăm phần trăm luôn á quá tuyệt ừ. trực hơn trăm phần trăm luôn á đồ tầm này ra đồ khá đẹp luôn á còn năm sáu dòng không <clears throat> tiếp tục em ơi đợi uh, xong là cho anh em khôi đồ tiếp vô đường vòng à, top 10 server anh em rồi tiếp tục tháng thôi ơi tiếp tục tháng anh ơi không tôi ý là top 10 cấp còn là no một là đường môn này chắc chắn rồi không có hôm nay lên hạng năm rồi nhá cánh là cánh event rồi không mày quyết định ăn đi event để đi lên đầu à. <laughs> đừng không ăn nữa chứ đường nào Được. phải ăn thôi quá khét ăn trước ăn sau gì cũng phải ăn mà rồi tiếp theo Ôi, quá à, có kim ngon bị thuộc, kim hỏa kim họ ok mình bị tục hạng nhìn thấy đau đớn về bờ nào anh em ơi hơn 350 anh em đang xem cho Khải và anh Tùng như là tất cả anh em trong ban ngáo một like chia sẻ ủng chơi anh em ơi ui lầm lầm lầm lầm lầm rồi đây nó công nhận mạng cái nồi này có thể ra một cái vũ khí nó một không có thể ra một vũ khí nó một không ui ừ. ôi đại lưng nó một luôn tùng ơi rồi gì lái nghe mới xài luôn Vâng. đẹp lương đó ờ, đang tìm cái đàn lưng đang cầu cầu cầu cái gì cũng được cầu cầu là được à cầu đúng cái đàn lưng là hôm nay luôn rồi ok tầm đáng lên ai cái chơi đu Wow, cái chơi vãi lên bánh sắc mà 90 rồi nó màu Bánh sắc cái này hai 25 nữa kìa ô cái hai 25 nữa Vãi trưởng thì vậy mà nói cái này mà 90 bánh sắc 92 bánh sắc là ngon rồi 94 chứ 94 đặt móc cuối luôn đẹp luôn Ôi, vãi cái gì rồi rồi đẹp à, anh Tùng là ra lái là lưng này anh Tùng ơi cái lưng này sẽ ngon ra ra ra lưng mà 25 thì ngon quá ha cái lưng này à, cũng ừ mới 23 sinh lực nỗ lực đẹp cũng đẹp rồi rồi cứ ra cái nào thay cái tiếp anh ơi cái, dạ. cái, cái, cái, cái ngọc bội đó ngọc bội gì phải à, đây là lần ngon không sinh lực 70 cũng được nỗ lực 157 23 40 ok luôn đã ra đụng đầu đã ra ơi chị quá trời ok ok ok ok rồi ra thả tiếp luôn tùng ơi cắt ra lưng tùng rương ơi đồng ý đồng ý kích phá liên trì đồng đúng rồi ra tiếp tục đâu hàng về hàng về được đó lưng ờ, đỡ phải mua em mà rồi Đừng hai mua cái mua lưng thì thôi vậy lẽ khai ơi nó bắt đầy mà ừ. không đầy nhưng mà những cái đó lưng nhà hiếm anh thì cũng ra hả cái con bội thủy nãy cái sự cao không không sinh lực có trăm kháng họ 15 chó 20 vứt đó có đồ có đồ gì vãi chứ sinh lực 155 cái này giáo đang nào xài phá hành cũng xa được này à. trời cái đồ gì tóc 14 chà cái cái khải khải khải khải cái cái quăng quăng đôi giày vô vô vô này này Đôi giày này cùi không hả? Đâu? À, dạ, ok, chọn, dạ, cho anh Long đôi giày này nhanh tùng, ở Ờ, sinh lượng chất 55 này, ngon này, đó, xa đây ba cái đồ đó vớt đây nè khui chờ cái 30 40 chậm xấu á, sát thương 23 không tốc độ đánh em ơi sốt luôn sốt luôn ui, sổ cái áo không có phục hồi vậy đôi giày cũng được mà không tóc này mày sốt luôn sốt luôn chứ giờ ai xài với tóc gì trắng đời à, thì cái chì thiệt sự quá ngon nữa chì đi năm hành chuẩn luôn áo kim da truyền kim cho thiên bang lên mà bản sắc 50 là phèn quá cái đó bản sắc bảy ba làm được kìa bù được cái khăn khăn họa ừ. kìa nhưng mà cái bản sắc thấp quá thằng cũng lên ơi còn còn cái còn cái nón quả hay là cái giày cổ mà đẹp đẹp để lại nhá ừ. <laughs> cái nón quả thì không lên đã lấy đồ sửa xét xét đâm hành hỏa rồi tiếp tục năm ơi <clears throat> là lưng cây của nó rồi vì bận cái vũ khí nữa mang luôn hợp lý đúng rồi nhưng mà bản sắc thấp anh em ơi bản sắc 50 không đặt móc anh em ơi cùi lắm cái đó chỉ đỡ cho đẹp ngắm nhìn cho đẹp thì được bản sắc 50 ngoài xài ít nhất phải 73 muốn ngon nữa 73 mà đẹp hoặc ba là móc ờ, móc ba móc ba hoặc là 52 đây có 50 đâm ra chỉ đặt móc 31 thôi nè đặt móc băng sát 31 thôi nhưng phèn gọi là quá ờ, phèn đặt, đạt chỉ đạt nổi móc một cho khỏi xài à, phải từ từ từ 80 mấy trở lên đai lưng thổ à đai lưng, đai lưng thổ lúc nãy chắc tầm khoảng 3 đến 4 kim khoảng khoảng ca dạng đến ờ, hai ca dạng 73 74 trở lên là xài đẹp rồi ừ đa lưng đó anh Tùng xài nè con nghe mi á con nghe mi xài nón cực uh, cực phẩm định quốc Áo 47, đan lưng, thổ, nhẫn thổ, ngọc bội làm chậm, bao tay làm chậm, nhẫn lôi dày lôi, giá diện kháng cả 18, à, kháng lôi 12. Thả tiếp anh này Con. Rồi rút đúng một món. Đó. Đầu mà. Nó, tối, nó, nó, tối tối nay anh em sẽ thấy con nghe mi của anh Tùng. Đó, đẳng cấp luôn. Đủ tiếp tục 1940 ừ. nữa, Đó, khác là cao. Lượng anh thua thấp quá. À cũng được nhưng mà nội lượng thấp quá. Cái banh thấp quá. Banh có 19 xấu quá. 30. Ờ cái này anh em nào cần vứt anh em sai. Làm chậm 40 nữa Đậu xanh nhiều vậy Họ sát đâu Làm đồ ngon Làm chậm 40 hai cây nữa nè Gì vậy Sách tôm thằng nào ra đây Đổ đang quanh đổ ra Yếm đổ ra Chi vậy vui Mất vui vậy <laughs> Lấy thế Nhà nước Nhật đổ Món Tây Nãy giờ chắc Nhật đồng hoàng quá món Lắc lắc lắc ai cứ được à Của em nhá Đấy, Lắc lắc là phải á Đúng Nhật Rồi ok tiếp tục anh ơi Rồi tiếp theo anh em ơi Một kim à khui bắn này em mày, Bộ bắn này đây tôi em này lại tiếp khui Stop. rồi nó lo sinh lực cao nỗ lực đẹp anh chưa không lo hai bốn, 24 được. bút phải để mày đến 24 làm 24 vừa đạt độc sát sáu kim rồi nỗ lực cao lực quá vậy 183 cũng trăm tám mươi sinh lực 120 chơi không được à xong hết Được rồi Bọn gái kìa kia Thật chứ Ủa thiếu ngạo gì đây? Còn đâu dao nữa Hoàng rồi. Dao nổi nữa, rảnh nổi Lấy mẹ Hoàng rồi. Còn lấy mẹ cái nón đâu Ờ kìa cho ông đi <laughs> Má con ra đứng lấy mẹ cái nón này Có về ba lại không? Rồi, để giao dịch mấy cái này qua nè mà Không quay mẹ cái nón Quăng cái nón này Ủa, chưa chưa rác ráp hai à, muốn rác ba muốn rác luôn ờ, bốn mươi là bỏ đi ừ, hai rau nón căng lôi hai bốn đầu rồi đúng rồi bốn rồi <laughs> ừ xem bán này xin lực lực cao vãi cứng trăm chín mấy trăm tám mấy không em quá căng luôn bói bói bói bói à, trong kia đó đúng rồi đúng rồi anh anh, anh tùng có đứng cái chỗ đó đó về bờ không ừ. tay trăm hai mươi thông pháp 14 bốn xin lực lực ngon nha đây ngon à. à anh thấy lá cây không nè lá cây nè thiên ngay đầu em nè đó bước đó trời đất à. ok ok trời không có tóc úi trời ơi không có tóc này, sốc bà luôn đây ra vũ khí năm trăm trăm hai mươi, ba mươi, ui sinh lực lực cao ngon à, tay năm trăm, không tôi nổi à, tiếp theo anh em ơi <clears throat> ăn bao nhiêu Đô vậy trời ơi gốc này mấy con mà sao hết ráo đồ đâu không thấy hết vậy biết hết hả <laughs> lắc lâu quá lắc quýnh lâu không có miếng đồ luôn mà được một đôi giày em thử em thử đam mặc định thử ai sấy được đó không không không không đam được nó đam đang ngồi mày ra đam ngồi mà ừ, thấy, thấy vậy đó và đợi con này hơi lâu anh em ơi con thổ đó khó khăn quá đúng cái vũ khí rồi Trời, trúng độc 30 hai lần ba mươi Bạn là nông thổ ừ, không nhận Sao không nhận nhỉ? Rồi, gặp tất cả Tôi gặp tất cả, gặp đủ không thầy Rồi, ok Rồi à, tiếp tục à, mẹ tiếp theo em ơi ganh mai cá nhà nhanh chết <laughs> đánh mấy nhà nhanh chết đâu có, đâu có thua mà đánh lâu lắm à, đường môn vô phụ đánh rất là nhanh không không sâu hình chi nữa sâu hình nó công nó kết bot nữa không cần Đây, được rồi à, làm đồ ở gì đây đây lưng áo à ngọc bội thả tiếp tùng ơi trong hệ kim kìa hệ kim kìa kim ra cây vũ khí về bờ coi nè nãy ra mấy cây vũ khí sát thương sát thương này nọ nhưng mà nó không có tóc nè mày hết là cùi mọc đúng rồi họ kim nè một áo Thôi thủy áo đường một ngọc bội một đai lưng rồi phụ đam cái <coughs> anh khá là nhanh rồi đợi tiếp tục mẹ mới năm mới bó nhanh anh lụm năm ơi rồi mới lụm được mẹ đồ nè số số Trời áo áo này mà phổi 40 đẹp luôn Long ơi, cho anh em mặc luôn đẹp luôn. Má gáo. Không áo phổi mua ngon luôn. Rồi, cái áo này phổi 30 không? À, đậu thì <laughs> áo đẹp phổi 30. Rồi tiếp tục Tùng ơi. Nó mà 40 cũng dáng. Đúng rồi, má động 25. Xin lượng lực nữa nhá. Xấu dòng ấy. Ui. 30 đồ này long kháng hóa nè Đồ, từ từ từ nhé. Trốn vòng một mà. Anh anh Long anh Long như cần hay sao á? Ờ, Xin lục lượt vòng một này. Ờ, rồi rồi đưa đưa ra đưa ra. Sao cho xinh đẹp. Sao em tổng ơi. Cho người bỏ 20. Ok ok. Bà tay trốn vòng một này mang lái xài chứ đợi chị. Ôi áo hồi mươi cho hả cùi. 120. <laughs> Rồi, sao thương 11. Rồi, rác luôn. Đây. Thay anh Long được đồ nào trong lòng thay đồ này nè. Ôi anh Long thầy đâu cũng được Đâu được Nếu kiểu này thì không có cái hỏa sao mang Bởi Không được Mà kháng hỏa Ô tao khai dòng mà Mà kháng hỏa có một điểm mang gì cũng nổi Mang <laughs> ngáo Kháng hỏa một điểm sao mang ờ, ừ, một điểm sao mang được mang À dù có sinh lực vũ lực nữa chứ Vừa đủ mình luôn Một điểm chịu rồi nãy giờ vẫn kia đấy dư phẩm nha cái đó mà khẳng họ khoảng 17, ờ, 18 thì mang được ờ 17, 18 mang được à, cày bảo ông hòa do ờ, lô gia ờ, đưa cái mũ kìa thả tiếp anh tùng ơi bao tay kìa lô gia có bao tay đẹp lắm à cái người bán tiếp này hết bán nè bán tiếp nè mày bán mày bán rồi khui từ nãy là năm chục con chưa anh tùng <laughs> gần quay sờ cái nón trời một điểm thôi thằng thôi ba hai cái nón gần nón. tới rồi gần tới rồi gần tới rồi gần tới rồi à ơi lại áo phục hồi bốn mươi quên áo năm trăm bốn mươi vãi trứng không phục hồi đẹp quá luôn em gần tới rồi nha ai sao đó đó, đó, đó. rồi cái áo anh toàn phòng thủ lý một điểm trời à, 19 điểm cũng được đi phòng thủ phục lý 10, 11, 10 cũng được à, thiệt sự luôn nè thiệt sự luôn. được cái dòng làm ờ, chậm để, một ờ anh đánh đánh thân trưởng môn ừ à, trưởng thiệt trời cái áo áo này cũng ok mà được nhìn không có phòng thú nè buộc nón này nha <laughs> một điểm gần tới rồi nha gần tới bán gần, gần ra gần ra rồi gần ra rồi gần, gần, gần ra, rồi đó trời cái áo ai trời áo đẹp gớ luôn nè phòng thủ lấy một điểm má nhỏ thiệt sự cái đó mà 11 luôn rồi ngon Thiên Sơn luôn nè Thiên, Ăn Thiên Sơn của lỗi Khải ơi Anh rồi anh rồi full mà Phải một tiếng mà Mới mấy cái kia thôi Mấy cái vòng tay này nọ thôi Một bóng Vòng tay là 20 phút Ôi trời ơi đồ, đồ kìa Đồ nha đồ nhiều vậy Đồ nha không bói kịp Từ từ đem vô em bói cái anh em Anh em đứng chơi anh em Khui cái rồi ra bói tiếp Lá Lá rồi rồi được kinh được không em bán lắm anh ơi không có lộn được đâu em lột nhiều lần rồi đúng không được. Dạ. Ừ. <coughs> rồi đi. Ờ. tiếp tục đồng ơi ok còn độ khoảng ờ, uh, 60 con nữa thôi ok anh cứ 5 con 5 con áo à, phòng thủ vật lý mà tầm 10 cũng được đây anh Tùng anh Tùng quay lại lấy áo anh Tùng ơi chờ đợi tiếng em bắn lộn á áo này ừ. gọi là mang tạm anh em ơi phục hồi 40 rồi không có gì hết cái áo này chỉ ấy thôi chỉ chỉ đánh đơn đấu ờ, rồi. đánh đánh đánh Tân sửu Môn mà. Em nghe như có một người ngã ngựa giao dịch đây. Nhưng mà không mất <coughs> không không có đồng nào à. Không không không đấy anh Tùng. Ngã ngựa là anh Tùng ra ngã ngựa. Anh Tùng ra ra ra, ra thả ngã ngựa. Đồ, cái này thiệt sự phòng thủ 19 là không khác gì áo của anh sống không chút mang luôn nè Nếu được 19. Ừ. Ờ. ừ. Rồi áo xuống áo xuống đẹp nhất server. Cũng 19 luôn, ở sao dạy luôn, 19 luôn bán đi chợ bán cái Agoda em rồi rồi tiếp theo khôi han cái đài nó bán thì phải để mình ha ừ. y hai ban kim ban kim ban, kim, kim, ban kim. cái đài này á à? cũng được mà cái này xấu dòng nào anh em sau này lên xấu dòng cũng mang món đồ này cũng sinh lực lượng được mà đỡ dài dầm đồ xấu dòng hiếm ôi ban kim ngon nha kiếm ra vũ khí nào đẹp đẹp coi anh em câu gì bờ đây á về bờ nằm kia khi nằm đây đó bờ coi Đâu đúng rồi, ừ. thêm hai phía trước hay thêm hay phía chín phía sau đều ok hết nè. Đủ đã chống một điểm một Chơi cho anh vái nói nè, một điểm một phần thủ, vái hai món đâu lòng. Vũ khí đâu? Rồi, đồ kim không có vũ khí má. Chú. Dạ Vậy rồi, cái này thì không có vũ khí luôn. Không có cây vũ khí luôn, vái chướng thiệt. Thả tiếp anh ơi. <laughs> rồi, ba con kim không có vũ khí luôn hết, vái nồi cho anh nhớ. Cho anh thiệt luôn. Một. Trời cái bao tay tướng sinh lực chứ Nè nó sinh lực chị đẹp à, Tưởng lực à, nó sinh lực chị đẹp là ngon Trời không phục hồi luôn Tính là bán áo phục hồi hiếm gơ luôn 120 Vậy chứ em chơi trên bãi là đầy vậy phải mà ừ. đất phục hồi sao dòng chút xíu chút xíu không? trên bãi thì ba giống phục hồi đầy cứ hai ba chục hai ba chục rất đầy nhóc luôn ừ bốn chục luôn bốn chục luôn có vòng mà cái vòng bốn chục nhưng mà đường quận sáu nó không có sinh lực lực <laughs> ừ hàng về cái nào rồi ba kim hai thủy ôi hai hai thủy ba ba thủy hai kim rồi vậy ngon à con 40 Đồ Khải đang cầm bao tay. tay như vậy mà. Khải, đang cầm bao tay chống 40 dòng dòng ờ, nào cũng được anh <laughs> em. Kháng hỏa 25. Vũ khí. Vũ khí thủy anh em, vũ khí thủy, vũ khí thủy, vũ khí thủy. Rồi tiếp tục anh ơi. Đúng một cây vũ khí thủy luôn anh ơi. Bắn sát, tốc độ đánh. Ôi. Kim. Kim. Kim. chưa. Ra. Shop luôn. Shop luôn. Shop luôn à ơ đâu tóc đau tóc đau cho anh giữ chờ đồ sáng thành siêu phẩm đâu đâu cái cây vũ khí đẹp gơ luôn trời cái thôi sao trời ơi thương vật lý 35 thương vật lý một công năm mươi mốt cấp ba mươi hai mươi cũng được cho anh giữ chờ đâu rồi chắc chắn gần gần gần ra gần ra gần ra là anh em ơi đâu cho mình giữ ta Trời cái đầu vãi nồi thiệt Rồi nếu là nay nay bắt đầu chân chắc là nay xin nè Cái đài vãi nồi thiệt Đau thiệt sự luôn Đau này nay cầm được á Cầm được chứ không được nay cầm, nay, nay, nay đang cầm cái đau không có sát thương gì đó, không có tóc nhưng mà Ông ờ, ông cầm cái này 45 là lực tay hơn cái này rồi Lực tay hơn cái này dạ. không, nhưng mà nó không có phần trăm 45 tua 45 hơn á à. Bây giờ cái thưởng mang thưởng là mấy 45 tua mấy chục lực tay á 45 nhưng mà không có sát thương Không, không khí hưởng Ừ Bóng Nay, nay cầm, à, cầm, cầm cái tay đó nhưng mà Đây để anh Khải boss căng hóng à, Nhỏ thiệt sự em ơi Hai con thổ này Có nhân lệ Chốt cái gì bốn kim kìa Thì cho bốn kim Cái gì? Cách mặt đó Có ai chốt cái gì bốn kim á thích chút cây đo sao á à mua cho chuyện nhân thiếu lâm mà à, ba ba kim đâu chút được giao dịch luôn nhận <laughs> rồi vũ khí thổ à à vũ khí thổ giờ ba con kim nãy thì không ra vũ khí nào bây giờ à, thổ ra vũ khí không cái đào này đẹp ghê thiếu cái tóc thiếu tóc bộ luôn canh công hai trăm anh ờ nó sáng nó công hai trăm nó mà ra thì à, được một áo này một áo lông áo đẹp không ờ. quá đẹp quá đẹp dàn chúng đọc 40 mươi xin được đọc không trời đỏ này thêm tóc 10 mới đầu áo rồi áo lông nào được rồi trời áo lông xịn xấu phải lông <laughs> đồ đồ quýnh nãy giờ trong long hết bộ đồ luôn nào ừ. ông long đứng từ đầu à, à, cái này cái này cái này anh long anh long phải nhỏ là anh tùng vài kim đỡ bù tiền vạn nha đồ ông nhặt khánh lần hai ba món luôn rồi áo này cũng đẹp vãi trưởng luôn sinh lực tấm ít đồ ngon lành cành đào giỡn đâu nó mới sinh cái đồ dài á chỉ <laughs> cá là hai món rồi đó đây đây đây vô đây vô đây xem cái đau kìa má cái ao ngon này ao ngon hàng hiếm này ở đây khải quang khải quang quang quăng cái đao thì cái đao đao gì đấy phải đao hệ kim đao hợp kim anh ba năm năm mốt ẩn hai ơi à, cái đao không mà tóc bù gớm gớm cái đào đó thì để nay cầm đi chém chém người được đúng rồi Ai, có tóc sao? 10 cũng được ha, có tóc 10 trong đỡ buồn đấy. trong đào trước đây. Trong 40 à. Tóc 10 điểm này. Đào tóc 10 cũng được. cho anh em ban cho anh em ban rồi ông ơi <clears throat> tối nay mà trong cái đám mà của long mà ra cái nhận thắng nuôi 30 thì, thì cho anh nhé ừ. ừ em em thoải mái <laughs> rồi em cho liền cho liền luôn <laughs> cái gì đâu anh cho cho bù lại ý kim là vui anh bây giờ tối nay anh còn săn mỗi hai món thôi một cái ừ. nhận thắng nuôi Khoai. Ờ, nó sao Vô mẹ nè mày. cái, cái, cái, cái, cái, cái con bội tao sinh lực nội lực cao vậy mà nó Con bộ đẹp mà. Coi. Con bộ đẹp mấy chứ. Trời, lôi quẹ sinh lực nội lực không rồi. Trời. Rồi. Này. Anh đang đâu anh Tùng ơi. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Lấy lại với ờ, Tông Kim Thắng anh không tiếp tiếp thả tiếp mình ơi thôi à, để xuống làm gói mì kìa có bốn hai vậy mình ơi có có bù quá kia kìa cây nay nhìn phạt trời lại làm chậm bốn mươi nữa đậu nhiêu vậy làm chậm bốn mươi gì má lại làm chậm bốn mươi cái vũ khí nữa chẳng gương luôn hai tất cả hai tất cả hai <coughs> tiếp tục tiếp tục tiếp tục à, mười lăm hai dòng 6 à ờ dòng 6 dòng cuối sao sao mà kích nữa một đai một chì một đai anh dùng thêm một xí nhá nón mọc tiêu mọc ơi áo mọc á vãi chưa thả tiếp anh ơi trời nón mọc u xanh anh dùng quá à đây anh dùng quá à rồi dạ, em với dạ, rồi em xin rồi chọn ba mươi chờ trong 40 năm hành chuẩn luôn cho hỏi khi làm sai, khi làm sai khi làm được cái hai mốt kìa rồi cái hai mốt cái này thiếu lầm mới cho nó cái đài hai lăm rồi mấy này đó anh em nào xài xấu giọng xong nay ông không cầm cái đao này <laughs> đây lưng là em ông thử hai bốn làm đồ à. tiếp tục mẹ mới anh em ơi kim vũ khí ơi trời ơi kim không có cái vũ khí luôn quá chướng tiếp anh ơi kim không có vũ khí luôn giày với nó không vậy hai ba lên cấp trên này ơi rồi cái nón này nữ cũng được nè con long đao này xài chuẩn nấm hành nón này cũng ok nè chờ xíu đang đang đang là giải tẩu à. chắc lên cấp ra trời đôi giày cũng đỡ sinh lực nó lực đẹp chưa rồi ờ, có đôi giày ờ, kia mà à, tưởng sinh lực này sinh lực cao là do đang cần ấy <clears throat> sinh lực thấp quá này nên nào cần vứt cho mấy sinh lực động lực này nó cái nó cái cái băng cái băng rồng sai Cùi hàng anh anh thay cái đó anh xài hôm bữa mà anh kích rất là ngồi đó ôi mít nè con kia không có ờ, đồ luôn kháng họ 11 đó à, 13 đó tiêu tiêu em tiếp bên tục thôi mít luôn không có đồ luôn thả tiếp bên này ừ, chón 40 thắng họ em có chọn 40 ok em này hấp bốt xanh nam nam anh nhân vật nam mà để tí em xem cho à, nhưng mà thắng hỏa cao cao tí nha nó chung lục 171 ngon chuẩn năm hành trời vũ khí kim 23 72 trời ơi trời đâu có tóc dạ. đâu cái, nón cái nón coi cái nón này em đồ cái nón vải trưởng sinh lực này đó ấn ăn nhờ trăm bảy mốt dạ. cũng được ấy nón này chuẩn nấm hành đấy ngon đấy chuẩn nấm hành ờ, cái băng bóng ấy đó nó nó này để mấy đứa nữa chừng khi nào chừng cái vẫn lóc cho <laughs> ờ, đó chỉ cứ bỏng ừ, thay em ơi rồi tiếp theo em có bỏng rồi em có tiếp theo vô mẹ mới nữa hôm nay là đánh khá là nhiều gần 300 con lận em nên là khải phải đánh rút gọn nè bói rút gọn cho anh em cho anh lẹ cứ đến giai đoạn boss thì cho anh em xem đó. trời ơi chón đầu ơi thượng khăn hỏi làm là ngon rồi cho cái đó lưng cho cái, cái, cái nem trời trời lỡ cỡ gốm luôn nè 25 là mình xài đẹp luôn nè mình mua trời ơi bao tay ui rồi hai món ra lỡ cỡ gớm luôn anh tùng vãi trường bao tay lấy đó đó à nghĩ sao có hai điểm trời tròn vãi rồi anh tùng tròn vãi trường <laughs> nhìn bao tay đúng tròn luôn rồi. thêm số không nữa thì còn đây lưng này 25 cũng đỡ đây cứ năm điểm 25 là chống binh cái năm này chống binh sáu dòng rồi này à, xin lỗi ừ, đọc gơ quá ừ chuyển không phá hoại từ ở đây lên kia sang đẹp luôn rồi con anh tông ơi rồi ok bây giờ ờ, đánh hình bài đặc biệt này mày chống anh ơi ở đây đúng rồi rồi let's go đó, tầm này mà đứng góc này em chỉ cần em quýnh thêm vài đòn bảo vũ là boss tránh nhanh lắm đó đến đền bài đặc biệt anh em ơi hơn 150 con bất thường không có gì anh em ơi bây giờ đến bài đặc biệt như em rồi em khẽ máy cao quá nhỏ lệ rồi về nhiệt độ đó, rất là nhanh <coughs> ừ, cứ bằng 5 con 5 con bó cho nó sướng rồi rồi với à, đặc biệt này gần 200 con hả anh <laughs> ừ đúng rồi anh thả đây hình xuôi đây ủa qua qua qua qua thả rồi hả ừ thả ba lanh này năm năm mươi con anh khoảng sáu sáu chục ok này là của ai cái này là của ai của anh ok vui nha ơi chắc này từ từ em em quên butter lại để em tích quên butter này. rồi nhiệt độ ngay năm chục con năm mấy con một ngàn dạng nhạc nhạc nhạc rồi ok ok rồi anh ơi đó lần 5 con thôi 5 con trong vàng đi 5 con làm tiền rồi tiếp tục anh ơi con anh đi. rồi butter butter để em butter rồi vô butter đây vô butter đi lấy miếng bánh thả cho nó vui rồi Long anh em nào chưa like cho một lăng hồi cho em ơi sáu chục quỷ vậy nè đứng đầu trăm rồi được cắn thêm quá tưởng với lại thiên sơn em bên kia hết rồi đó đầy đủ mình bán luôn bên này có còn sáu chục đặc biệt rồi hả sáu chục đặc biệt rồi anh anh anh, anh hải bấm tiểu rồi ừ. bấm tiểu qua đó bấm tiểu rồi à, Đây, anh, đang cầm anh đang cầm anh đang cầm ok ok bấm tiểu kêu đánh cho mỏng 35 con nữa 37 37 ok 37 ăn đặc biệt luôn hả ừ. tối nay biết ai về bờ biết tối nay ai về bờ đây anh sẽ là người về bờ rồi bơ butter rồi nè bơ butter rồi nè Tông về về đầu về bờ đầu tiên, Long thứ hai. Mình ai sẽ về bờ đây? Ba người cùng về bờ chứ. Làm việc làm phải có người về bờ, hai ít nhất hai người về bờ nó mới ok rồi nè Tại vì lần đầu tiên lần này đầu tư thực sự rất là nhiều tiền nè Không biết đâu nè Ôi, con này mít luôn, không có món nào luôn kìa. ai, à, à, ai lấy chi cũng lại không tí trả làm tiền à? lượm tiền lượm tiền lượm tiền rồi ok phù giờ mua máu ngay tháng tiếp tổng ơi rồi khui anh em xe để hai cái đi ờ, đi ờ, đi, đi, ờ, đi Tú rồi. Lên thả tiếp anh Tùng. Okay, okay, khui. Kim, không có gì. À, có tất cả đâu ta? Không có kháng cả. 130. Trời, ok cái này cũng ngon ấy. Sinh lực 148 thì Khải. Ừ, sinh lực 148 số 120. 130. Sức, sức mạnh sinh lực năng lực. Rồi, còn rác không anh em. Sức mạnh 15 sinh lực lực 5 x sắn lôi 10 sinh lực nào thế sức mạnh 8 không kháng cả sinh lực cao Mày, cái vàng liên nhìn chán đời cũng, sinh lực 10 sức mạnh 16 đầu kia là cái mạch mạch xấu ừ, ờ, cái này được cái cái, cái mình xấu ngon à. toàn đồ sức mạnh sinh lực kim này nọ thôi em ơi thằng khải bước cho con lon à mấy cái này thì... bốt thường thì ra hệ kim thì không ra bốt đặc biệt ra hệ kim làm gì không biết không uh, chưa có món nào gọi là siêu phẩm toàn uh, đồ tầm trung thôi từ cái nhẫn này khải uh, có thể mang được này. chưa được siêu phẩm gì hết em ơi vẫn chưa được siêu phẩm gì nha à, tiếp theo này nhận đồ tiếp này vừa rồi mới cắn thêm uh, quớ tửu một tiếng với lại uh, thiên sơn đó nè à, đợi tiếp nhận tiếp ừ, nhận nhặt nhặt rồng bói anh em xem nha gần 300 con bót đó nè nãy giờ quýnh bất thường ờ, là ờ. hơn 160 mấy con rồi. Dạ, dạ. giờ đặc biệt thêm năm mấy con rồi anh long 50 con anh hải ba mấy con nữa là con bát này gần 300 con á mà cố gắng về bờ nè mày bảy con đấy ok anh ơi rồi đem dìm bói cái đống này nè khui em mày. khui á nhẫn quá trời trời trời ơi không vâng. có gắn họ sinh lực không con chứ không phải là là, là 60 con hơn trăm con không hơn trăm con đặc biệt dạ, nữa nó trăm con mà em nghe anh trăm con mà anh kêu trăm mấy nó còn một dương trong nữa anh không để ý rồi quá tuyệt lúc nãy em nói anh trăm mốt con hay trăm mấy con á rồi nhận chón 20 Ờ, được nhận 540 dạ, anh ơi, đừng có 540 Dòng 1 anh kia, ô đề biết sinh lực, nội lực Nội lực cao, nội lực cao, dạ. nội lực cao Nội lực cao này Ờ, được, được, được, được, được, cái này được, cái này được Được, được, được, được, được <laughs> không đọc cái được rồi ok Sinh Cần gì đi mua không anh lực 30 nội lực ra 13 20 hết tiêu hết tiêu rồi hết rồi rác này rồi ra nhận tiếp anh em đi vận tiêu anh em kìa từ từ xong cái mẻ này đợi xíu anh tùng đợi đợi em em, em chọn mấy cái đồ không xài vứt bớt ra bên kia đã rồi thả tiếp thả tiêu đi này ơi thả tiêu đi rồi tí đi nhận nhiệm vụ chưa về bờ món nào luôn em ơi chưa về bờ món nào luôn nha mình bánh vẫn full mà chưa về bờ nha nhiều là hết mình bánh kia là cắn thêm à giờ muốn về bờ đi chuyện hết tất cả rồi đây trên đầu trên đầu quá trời mười mấy ai lấy lệnh mày phong luôn à chứ có lệnh không có có có anh đó rồi, cắn tiếp miếng bánh mặt trời. Miếng bánh mặt trời vừa hơn. <coughs> Ờ, vẫn chưa sao đưa nhá. Ờ, cố gắng làm gia trường thổ đẹp đẹp anh em ơi. Chưa bê bờ lớn quyền ơi. Vừa mơ <laughs> thấy vừa mơ thấy có chuyện khán cả 16 hầm mộc tỉnh luôn á. Á đòn Nguyễn Ngọc nãy giờ xem like rồi ngủ quên luôn ạ Nguyễn Ngọc. <laughs> vừa mơ thấy gia truyền khán cả 16 tỉnh ngủ luôn ạ. À. <laughs> ừ, ok người nam. Hai con này nữa. nhận thể kim nào ngon. Kim vội thủy thì đã có ai vừa đặt cọc đó kìa có 40 đó một cái rồi ok thả tiếp anh tùng ơi em dòm bói này cái em vứt cho con lon luôn cho rồi này có mấy cái bói rồi có mấy cái chưa bói này em lên bận tiêu lên em ơi thả đó rồi đi sắn độc hai lâm phụ coi nó độc bốn tôi đi lên chứ ừ. Ờ, nhận gì gì không bằng có hai trời trời chống ba mươi trời ba mươi sắn hộp một 120 à, rồi con bèm có thiên đế là ok rồi tao tiêu đâu có chết đâu mà sợ ý là thả chưa ngọc bội 25 gì đó không kháng tất cả trời giờ chuyện kháng cả quên làm chậm 40 gì đây có tất cả đâu không có không có kháng tất cả này có Chúng những game là sinh lực lượng cao bc lên bc lên AC bc lên có nha có có có được, được nhận 540 cho anh Tùng hả? 50 Trời, trời 520, 520 sao sinh lực cho 19 AC BC cướp được cổng rồi nha bắt đầu đẩy tiêu á toàn độ kháng sinh lực nỗ lực có sinh lực 120 kim đòi anh Long má cái ngọc bội chi vậy 120 đi bây giờ bây giờ bây giờ đồ đồ ra sinh lực cao lắm tí ra thế nào cũng dính lên cái cao thì nhóc nhóc rồi được một nhẫn 540 dòng một cái này được vài kim đâu hôm trước bán được ờ, vài triệu mà tầm này được vài kim rớt rau ít người mua Rồi. quá làm ra rớt giá ít ít ít phải xài xài sinh lực nguồn lực xấu mất tiêu rồi này rồi lâm độ lâm độ lâm độ lâm độ này bắt đặc biệt là thì cứ một con nó tầm 1 đến 2 món nè 1 đến 2 món là trang sức rồi đợi hăng thố quất nhỏ lên đứng bờ khải kìa mồi gì nữa đây người nam biết vừa mất á có đường bông tiêu à đường bông tiêu anh tùng mua anh tùng ơi biết kiếm đường bông tiêu có hỏi thử nó bán nhiều à? em hỏi thử nó bán nhiều Điều bán nhiều bán nhiều rồi làm đâu tiếp tục anh mày ơi mục tiêu là đừng muốn nhiếp hồn hả không tiêu ừ. là mục à, tiêu, cứu cung tiêu là cứu cung cứu cung cứu cung cứu cung phi tinh anh tùng đang có gì phải không có đồng mới mua đồng mới à? mua bảo vũ tâm kim á vừa mua rồi làm gì còn làm tốt tiêu đi không làm gì còn ừ, tốt tiêu cái cái à, cái nữa là luôn tiêu còn nguyên mà liệu ai cướp đâu Đâu, sao, sao không phải là cái nhẫn mà là dây chuyền Đâu Hả? Không phải nhẫn mà là dây chuyền đó Đủ dây chuyền bực dữ rồi em à, hai chín kìa hai chín kìa Không phải nhẫn mà là dây chuyền trời Nhẫn sao là 19 mà sinh lực nội lực mấy này à, Nhỏ gốm mười chín Nhẫn này hàng hơi à. hiếm ấy không một số người không có xài ừ. ngập bội toàn rác không có động lực không chứ còn má con tôi chích veo rồi ờ, tiếp theo anh em ơi. Nhẫn uh, ờ, làm chậm 40 dòng 1 tầm này chắc khoảng tầm 5 đến 10 kim anh em ơi. Tầm uh, ờ, 5 đến 10 kim thôi, rất giá rồi nè. rất giá cách này nửa tháng rồi. Server này chuyển phái không được nha, trường hình ơi, chuyển phái không được nha bạn ơi. Rồi tiếp tục nhật tiếp theo, bắt tiếp theo nè. Ở bát 57 này hiện tại bây giờ thì uh, vẫn chưa có siêu phẩm anh em ơi, vẫn chưa món nào gọi là siêu phẩm nè. Mất tiêu anh ơi. Ừ. Có mình tôi bị chết à. Sao kỳ vậy? Dạ, ông thả sau trước rồi tôi thả cho ông tôi sau rồi chết nó kêu 20 kim vãi chướng vãi chướng được 20 kim bảo không <laughs> thì đâu anh Long ở đâu em biết vậy nè biết kim bí kiếp mà đó mà 20 kim mình chịu nhiều <laughs> quá anh nãy anh tông mua bí kíp nó mới cũng công nó mấy kim ấy mà à, ờ, mấy kim chứ mấy mua còn 5 kim mà ừ giờ em nói đó cuốn này 5 kim bán được online nha anh tông 5 kim ừ. Nam Kim lấy like, Nam Kim lấy Vừa mua bảo vũ có Nam Kim này anh ra bán 5 kim được rồi nó đòi 20 kim được không em kêu thôi làm tôi là gần về ừ, gần về giấu rồi đó làm kim là bó tiền người ta kêu không biết giá ừ. 20 người kim biết giấy có đòi đâu 20 kim uh, ờ, 20 kim được không khắc mẹ khắc mẹ đang đòi 20 kim <laughs> nói cầu 20 kim được không thì bó tay À, Tương Dương bắt Nam Kim được thì lấy Nam Kim được lấy Đây đây đây, đây Làm giá bảo vũ đó Ờ bằng giá bảo vũ được rồi Bằng giá bảo vũ này tiếp à Được giao dịch luôn này Bằng giá bảo vũ Vừa mua xong Má nhận không Nhíp hồn là đủ đúng không anh Tùng Ừ Nhíp hồn nữa Đi ai lời nữa không? Ai lời chưa vậy không được kia Là khôi khôi khôi có có mua ở đâu như hơn không yên thua đặt trần ơi ừ. không có khác tất cả mà ai ừ. mua em cái đó cho nghe mi búp mang tạm thì được cho nghe mi búp mang tạm chơi thì được em tương tương bắt cho nghe mi búp mang tạm thì ok tương tương bắt ơi con này không có món đồ luôn vãi rồi rồi gì tiếp tục rồi thả tiếp tùng ơi bó cho em xem đâu nãy giờ vẫn chưa siêu phẩm em ơi đúng rồi anh vô đinh nè rồi siêu phẩm gì ừ, một cái rồi khẳng lôi hai chín rồi anh đang đợi mà là sinh lực thấp quá sinh lực có ba bảy à được cũng được được nhận khăn lôi được được được nhận khăn lôi cái gì một nhận khăn lôi hai chín dòng một anh ơi à? ừ nãy anh cần đấy nội lực à, cái này sinh lực được mấy chục đúng rồi anh ơi ok được rồi bây giờ chuyển hết tất cả hiếm ghê à không mà kháng cả luôn trời dù có mấy cả một cũng không có rồi may mắn hai may hai đâu căng dữ à lần đầu tiên trong lịch sử lần tiên trong lịch sử cũng rất là may mắn luôn nè rồi không có đủ gia truyền thắng lôi bực người gốm rồi nói chung là được cái uh... hoàn thành kế hoạch rồi rồi này hai nhãn khắc lâu lậu là 140 nha nghe nghe này này nha lấy chưa công lệnh không Cắn lôi ờ, Thôi hỏi má buồn quá bị cướp tiêu buồn quá Con lấy quá bị cướp tiêu buồn quá Được ít đồ rồi em ơi Siêu phẩm thì không thấy không, không thấy siêu phẩm nhiều Được một cái kháng lôi 29 chín, Lên cấp trên này ơi Được một nhận kháng lôi 29 Chưa 99 20 ờ, phần trăm Ok ừ ăn ăn ăn cái mua mua tống kim tắc cua với lại cái gì đây là dắt lên cấp ờ. Ờ anh Bung, anh Tùng à, về bờ được nhận kháng loại 29 em ơi Nhận đó ok đấy Hôm trước 30 đang... là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn đó mà 30 tuyệt vời luôn, đây 29 em ơi Nó nó kêu dọn hỏi, em kêu là nem kim bằng cúng bí kíp bào dũ mới mua Nó kêu dọn hoài, đúng hoài biết sao Để kệ cho nó, ừ. nó dùng giờ tầm này nó đã ra rồi là giờ nó ra trần lan đúng không hai ui đây là cái biết kiếm vỏ đen kìa hai kim vỏ đen nè dạ. vỏ đen anh đừng ạ anh kiếm ba kim vỏ đen vỏ đen mới mới mới mắc thôi vỏ đen rồi thằng à, đây là cái biết kiếm vỏ đen kìa thả tiếp tùng ơi vỏ đen mới mắc ủa nhưng mà phái nào là mua bí kíp phái đó hả hay là phái nào cũng được 20 sinh lực lực Lồi 10 Trời, trời 30 Trời cái này 40 là ngon luôn Đang tìm nữa chứ Có 30 trời Trời Lại là 20 20 20 Lại 20 20 12 tinh lực cao chưa Cái này cái 29 lúc nãy Rồi 540 Rồi ok Tổng rác toàn gắt và rác à, cái này cái này mà làm nó đậu qua à, cái nhẫn cũng được đi anh em cái này mà nhẫn đẹp luôn anh em làm chậm muốn mua thì lượng lượng cái này cái nhẫn quá đẹp luôn cho nghiệp bội cho chuyện chịu luôn rồi này 20 không xài được anh em nào xài cho 20 toàn 20 không này sinh lượng lượng anh em nào cần lái xài này đường môn nào mang cũng kiểu chặt hết rồi ông đình lật mà không chắc bóng mà không làm lực luôn à chặt bóng xem lâm luôn Giờ cứ 20 30 đài quá chọc hắn sầm lầm luôn mà. À, mày là như ờ, làm mà thôi cũng còn cái bông tắt còn kim ờ, thì giờ bóng kim đâu cần tóc em dạ em là thử bông lại cũng à mày mượn nick anh đi mày mang bộ hồng ảnh vô cái mày mang à, cái, cái, cái bóng cái bông kim vô mày bóc đúng đâu Hả? Ờ, em không trước em tìm em em đi đây đi chuyển Ừ, nhưng làm thì tin nè làm tin đừng lái luôn ý là mình mang bộ hồng ảnh vô mày hiểu không mày mang bộ hồng ảnh vô cái mày mang cái bóng này <clears throat> kim vô là nó được tự kích bí kiếm cái mười mới mua 15 kim trong ngày mai 15 hay 20 ta 15 20 20 ta? hai mươi kim nè ngày mi trưởng 20 kim đang cần nên định mua 20 kim luôn hợp lý luôn ạ vì tầm này hàng hiếm quá <clears throat> à, anh em ờ, như biết anh em ép những môn phái nào mà rẻ tiền á rồi anh em cắn cắn là được chứ không cần phải ép môn phái của mình những mất tiền này nọ đừng ép chi cảm giác môn phái nào rẻ tiền thì mua xài hợp lý khi nào biết tiếp mà năm bảy kim cái là mình mua ừ. em chắc người, người ta lên trăm bốn mươi hết rồi mà chưa có biết gì ta trăm quyển Sơn Hà hả à, tiếp theo tìm bị cái đoán bồng ở đồ này rồi tiếp tục ơi bị cái đoán bồng khó quá ui Tiếp tổng ơi Ôi Trong căn hộ 20 Đâu, đâu Dừng Được mỗi sinh lực trả được cái gì Không kháng cả Chưa thấy cái chuyện làm kháng cả đẹp đẹp luôn em Hôm trước được dây kháng cả 16 rồi Số Số Rồi thêm được nhận kháng lô 25 Được được được Nhận kháng lô 25 anh ơi Đừng cái kháng lô 25 sinh lực một lực Rồi được hai cái nhẫn thắng lôi này mời đục tính ra chẳng là mớ được hai nhẫn thắng lôi ba món ba món không có nhẫn thủy không có nhắn thủy nào ừ. <coughs> không có nhẫn thủy nào ừ đeo nhẫn thủy tháng 15 không có nhẫn thủy nào đẹp quá chờ trả hai cái à, hai cái phong đồng độ chắc lên cấp luôn ừ trả dùm cái này ờ cái cần cho ờ làm đồ á Ờ, mà con ngâm đi chữa mà dùng hai cái nhẫn khăn lôi luôn hay sao ta đâu à, nhẫn hai khăn lôi luôn á nếu anh tùng anh tùng mang cái cái đai lưng thổ còn lại anh tùng thích mang hai nhẫn khăn lôi thì anh tùng cứ mang còn lúc đi bờ can nghe mười bán nghe mười anh tùng tăng trưởng môn á là mang cái nhẫn khăn khăn khăn lôi nhưng mà không không băng vô khăn băng vô thì đúng rồi khăn băng vào đúng rồi thì ừ, đúng rồi băng vào đi thì kim mang hai ừ. nhẫn khăn lôi đúng rồi chính xác đi kim mang hai nhẫn khăn lôi nãy chơi gì nãy ơi được hai nhận khăn lôi là mai ông coi cái vụ mạng sớm sớm thì nói người ta rồi hôm nay mai nó mang mạng xuống mà nó kêu mắt giữ lại là anh tùng nghiên cứu nha ép sơn hà nó có thể xịt một một đến hai lần nha tỷ lệ 30 phần trăm lên thôi nha chứ không phải 100 trăm lên đâu nha anh em nên là lựa những cái con bí kíp nào mà rẻ tiền anh em ép đó mà là có xịt à ừ xịt có xịt tỷ lệ 35 phần trăm thôi Wow. Ừ. Dùng đường môn nha em dùng 120 và dùng bí kíp khác để chứ 35% lên thôi rồi tiếp tục đồng ơi tiếp tục anh tông là đường mông thì phải mua đường mông chứ hay là bí kíp khác <laughs> bí kíp khác nút được anh ơi ép bí kíp khác nút được mà lại còn lại còn cái gì xịt chịu Sốp. quá ừ, khó thôi ráng ráng ờ, giả tẩu ờ, hai hai trăm người đầu tiên đi anh em trời ơi mười lăm hai mươi đâu này bốn mươi đẹp nha ừ, xấu giọng rồi xấu giọng xấu quá hai năm Chà, má ra cái này gọi là mẹ luôn ấy phải không ra kiểu lạ trời bật hệ thủy nó mới gớm kìa phái không ai xài một ra một má <laughs> đồng não một điểm à. thực sự anh em luôn không hiểu là tại phải, sao phải, có được một phải, điểm phải chi phải chi nó thêm số 8 nữa hả đầu, đầu thì má thực sự không bắt đầu ra bắt đầu ra bắt đầu ra bắt đầu ra <laughs> hai mươi hai mươi một điểm anh em vãi chướng thì ấy nồi một 30 điểm. sinh lực cao gì đây đồ ông nội ông đứng nhặt đồ chung nữa đó ông nội nghĩ sao ra kháng cảm một trời không hiểu được không thể tin được mà không, thấy tỷ mới khổ chứ không tin được ra kháng cảm một luôn chưa may mắn thì gần 600 mà rồi mới một rồi à. ừ, ra còn ra may mắn quên còn ra kháng cảm một em chịu rồi may mắn hai kháng cả một <laughs> chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu hết đường hết quá tay mày bắn hai đi chứ lại cái ngọc bụng bắn hai nữa đục động khôi đời không thấu cứu là đời thực sự sức mạnh rồi ờ, tăng sức mạnh đọc sức mạnh trong cuối thân độc 19 sức mạnh chô sức mạnh trăm ba bảy này ngọc bội này ngon này ô kháng độc không có Ôi, Ngọc Hồi bánh năm Đó là tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới gần tới Ngọc Hồi nhận thêm nhận hai bảy nữa Đủ xanh Thời tới rồi, thời tới rồi, thời thời tới rồi Đủ xanh, thêm nhận hai bảy nữa Vãi chừng Thời tới là phản thắng nổi Lực lực lực hơi phèn Lực lực hơi phèn Thôi, nhưng mà bắn năm hai cũng được À, Mày bắn năm là bắt giờ nhiêu kim rồi Giải kiếm Ai mua giải kim mất hai triệu rồi rồi được rồi đừng bắt đồ có giá trị hay bỏ ăn đường cho anh em tí nữa cho anh em xem nha đồ không có giá trị đỡ tí gom lại tí gom lại tí gom lại mấy cái đồ không có giá trị đến xong, mày bán năm có giá trị này phải chặt rương bán hai rồi một bán hai bỏ ăn rương kia 120 không, Xô. không thì cho anh em nào xài dạ, xài không ờ anh em nào xài xài mày bán hai xài vậy là làm gì đi cái đấy mấy con xe á mang vô lỡ nó ra đồ sao rồi ờ, à, đậm đồ phải lên kháng cảm một đâu đâu làm cảnh xấu dòng cho vui nào kháng cảm một mới đâu thực sự luôn <laughs> à, thực sự luôn xếp một bánh thực sự quá đẹp luôn đó <clears throat> rồi khá lộc ạ lóc khác bị nhiệt độ tích à, nhận đồ tròn vái nổi đúng thì quá tròn luôn giờ nhận thắng lượt 30 này tôi đẹp này ừ đang tìm nhận không ba mươi á nó đẹp luôn em đẹp trai luôn là chín nó, nó cao thiệt nhưng mà sinh lực lực nó phèn phèn kiểu gì ờ, phèn phèn kiểu gì rồi con này à, anh ngừng em xíu anh tùng ơi để em em em dọn rương rồi nha ừ. ngừng em xíu phun rương rồi. chờ nó xong con này đây mấy con cuốn cuốn này hay ra cho chiến khách cả 18 tám ờ, để tí nha nổ full rương nữa mà Để biết bỏ chỗ nào nhỉ Để em tới như này ơi, full rương rồi Đây con, một con nữa boss đó, boss đặc biệt là bao nhiêu tiền à, một con cả 600 xu con nè Không, Không ý, bao nhiêu con để mở bao nhiêu con đã mở rồi sao bao nhiêu tiền vàng á ấy nó bao nhiêu tiền à, vàng hai chục vàng hai chục vàng thôi hai chục vàng con ba mươi mấy con thì ờ, hai mươi vàng con thì ông phải cầm bảy trăm vàng em bảy trăm vàng đúng rồi tí nha em bói cái này bảy trăm bốn mươi vàng nha nay bảy trăm bốn mươi vàng em ơi khui kháng cả đâu giá trị một mớ luôn rồi em ơi <coughs> rồi mười sáu dấu rộng dấu dấu dấu dấu dấu dấu dấu đủ gì vậy chuyện không bất thương rồi sinh lực cao và lên lên chuyện hết rồi ngon ngon tông ơi ôi đang tìm cái bòi này ra luôn tông ơi đẹp luôn được nỗ lực luôn sinh lực nỗ lực 15 mít ngon quá Tùng quá sinh lực nỗ lực cao vậy ừ đang tìm đang tìm đang tìm nỗ lực cao nha đủ, đủ chỉ tiêu rồi nha anh Tùng đủ chi tiêu rồi chi tiêu hôm nay còn cái nhất thằng băng 25 trời ơi cái ngọc bội à, tưởng nhẫn chứ 120 số mẹ nó chúa cảm bình rồi cho người đến sau nhé à, có cái 11 rồi, rồi khá tất cả anh Tùng đậu xanh nó không được được cái 40 cũng giá được nữa. dây chuyền đẹp thế à, chuyền đẹp gốm không bằng anh năm mà xấu á không bằng anh năm cũng được cũng được vài kim vài kim đủ gạt cho cuộc tình ờ thốn được vài kim đâu có tiền đấy anh đùng rồi à ơi chống ba mươi anh đùng ơi mười đâu à cứ nhận nữa nè các bạn ngắm mười điểm à cái gì cơ này cái đấy kiểu đâu phổ ấy tám ừ. anh cứ cấp đấy nhé để dùng mấy mấy dùng trực án bổng em mua lại rồi khi nào giờ dùng mua lại alo giờ mua đi cũng cắt cái gì nữa trời à, thiệt mua bài kim đưa cả này ấy là đưa làm chậm này đấy nha ngọc bò này bán shop mẹ cho nó khỏi cây cũ này mà ngọc bò này chả xài luôn nhận này nhận ngứa gan cũng có ba ba bảy mươi sinh lực là không có bán bà shop nhưng mà giờ cái dây gì khác cả 11 cũng rẻ à cái dây đó cũng rẻ chán, chán để lại làm nhiệm vụ tẩu cũng được dạ tẩu dạ tẩu được hai cái này làm dạ tẩu được không có gì hết rồi này thiệt sự này mà thành cái nhắn là ngon nè đúng đem đưa cho ngọc bội chi vậy à thả tiếp tùng ơi thả tiếp tùng ơi tiếp tiếp <coughs> giờ có nhắn thế nhắn 25 nè chúng đọc 40 sinh lực nội lực nữa là, là vừa đẹp đâu kháng cả 11 nè khá nhỏ khăn bằng thấp quá nó cũng khăn bắt có năm thà nó bù khá cả vô không được anh nói chung anh tùng mấy nhận khăn đôi bán bán ừ mấy kia mấy kia bán, bán ra cũng gỡ là được chút ừ nhận khăn đôi mấy cái này cũng ngon mà bán đẹp ấy chứ em đang bán mà trả giá em hai mươi ba chục kia em chưa bán đâu cái nhận 27 số lượng trăm nè chưa bán đâu mà hôm trước có thành mua 35 kim rồi mà em em chưa giao dịch được bây giờ bây giờ còn giá không xong cái nó, nó, nó kêu nó mua cái nhận khác rồi giờ ba ra ba cái nhẫn luôn cái 29 là dễ xài rồi cái thấp nhất là mấy đây 22 hả hai hai lăm nó tôm còn, còn còn mấy con năm Tùng anh còn có 5 con nữa thôi công chị lòng về bờ rồi về bờ rồi tôi này cũng có thể về bờ anh Tùng thì chắc cũng mua đồ đấy <clears throat> Đâu, ra chừng kháng cả 11 nè mày Tưởng Từ ra, được tú đi xài <coughs> Một gia chia Một ngàn, đẹp Phải à, có đại luôn không cái này Có đại chứ Quýnh cho anh Long anh em xong anh... À, à, ồ, oh, từ nha Bây giờ anh Long với anh kia đúng không? Quýnh cho hai anh kia xong rồi mình đã quýnh đại đơn tùng ờ, ờ. rồi Ừ, ừ. Rồi quýnh cho hai người kia khoảng tầm nửa tiếng Nửa tiếng Dạ, kíp lên em ơi anh Trời, anh anh, anh xong rồi anh anh ăn uống rồi ờ, quýnh bắp đại nữa là được 50 con 15 phút 15 phút mới mà 15 phút mới À, để tiếp tục mới tiếp tục là bắt mới anh em ơi. Rồi, vừa rồi thì cũng đã kết thúc cái bát 57 anh em ơi. Với hơn 150 con boss thường và cũng như là hơn 120 con boss đặc biệt của anh Tùng thì thực sự là đồ thì cũng được vài món cho anh em xem sơ qua. Được hãy boss cái bát cái boss cái cái cái, cái rương đồ cuối cùng là được gì ạ? Dạ. 6 6 6 Rồi tiếp tục một nhẫn 540 ở dụng 2 Trung động 50 không bình trung động Ừ công bình trung động 20 6 mày bắn 2 <laughs> Vãi chứ Tiếp tục món bắn 2 nữa 5 6 Sức mạnh 18 Trực hồng bênh 24 30 không lôi 19 sức bản đa số đồ sức bản là nhiều nên 120 thật à, được thêm được thêm một nhẫn 140 nữa anh Tùng ơi thêm cái cái mày bắn hai nữa ngon ờ, thêm cái mày bắn hai nữa kìa cái khách đủ bộ đó đúng bộ <laughs> bộ ra à, được một ngọc bội à, năm chứ một mày bắn hai anh Tùng có lái tròn thiếu lâm mang nó đi tranh anh Tùng ơi tranh bại anh Tùng ơi cứ được giọng á rồi, có tính được không? Có à, cất được, cất được, thiếu lâm cất được, thiếu lâm là cất được nha. Thiếu 5 là cất được nha anh Thiếu 5 là cứ mang hở thủy là, là nó cất nha Thiếu 5 cứ mang này cái bộ may mắn năm nữa kìa cất. Ừ cất được Thiếu 5 thì cất được Mang vô đi cất có còn không à, nó đây rồi may mắn Đúng rồi cứ mang vô được bao nhiêu mang như nó chạy được nhiêu chạy Mấy cái này bức xúc anh em nào thấy được món nào cần thì xin nha anh em chứ tầm này khai không vứt đó cũng đỡ đó nha rồi rồi là khai tổng đồ cho anh Tùng này nên anh Tùng anh Tùng ơi giùm em uh, uh thương dương bách tùng ơi thương dương bách ok thương dương bách giao dịch hết những cái siêu phẩm của anh này đầu tiên em sẽ review cho anh em là cái siêu phẩm này cho anh em xem đó giao dịch hết review siêu phẩm cho anh tùng của anh tùng này ngày hôm nay hôm này đã cho em siêu phẩm cái này đó cho đẹp không có gì hết nó đẹp không có gì hết căn <laughs> phòng một để lại siêu phẩm chứ đó là siêu phẩm của hôm nay ôi tính ra tối nay ra được hai cái nhẫn làm chậm 40 luôn đó 2540 ngon này siêu phẩm <laughs> siêu phẩm kháng cảm mộ của anh Tùng rồi à. anh Tùng <laughs> đó. rồi ok máy này không có giá gì hết rồi đó đầu tiên thì bây giờ thì uh, giao dịch qua cho anh Tùng một một số siêu phẩm này em ơi và Khả sẽ cho anh em xem tổng thử là tất cả những vật phẩm là gì những món đồ tầm trung có thể là cho hoặc là cho anh em xài còn này là bán được đây là giao dịch hết cho anh Tùng cho vui nè đấy đầu tiên nhấn 540 sinh lượng lực uh, bình thường bình thường cũng bình thường đúng không đó ok chưa rồi từ từ từ cả nha đợi em xíu nha đây anh em ơi cho anh em xem lại này đấy những đây là món đồ uh, gọi là siêu phẩm sơ sơ trong cái bát hôm nay đó bảy đó đấy khăn lôi 29 khăn lôi 25 25 máy bánh 2 máy bánh 5 là 7 140 140 cái nhẫn nói chung được hai nhẫn 540 ô mấy nhẫn Ủa, cái, có, có, có, cái một nhẫn thôi mà cái một nhẫn là nhớ hai nhẫn mà một nhẫn ở đâu không một nhẫn nữa mà nhẫn ở ờ, đâu lắc kè, lắc kè, bị lắc kè, lắc đâu kìa đó nằm à, dưới kìa bị lắc trụ nằm dưới nè đây nằm dưới nhớ có hai cái hai nhẫn đó cảm ơn mừng pin quá pin quá đẹp luôn người khăn loi cũng ok luôn rồi giá trị của vật phẩm này thì tí nữa sẽ sẽ cho anh em xem cho anh em biết nha rồi ok Khải ờ, kết thúc bắt 57 ở đây và tiếp tục Khải sẽ tiếp tục đánh tiếp tục cho anh Long tiếp tục bán 58 cho anh em xem nha anh ơi. Và tiếp tục bắt tiếp theo đó là anh Long khoảng 5 60 con, anh Hải sẽ ba mấy con nữa thì bắt sâu sẽ là hơn 100 con nha anh em. Và ok bây giờ thì Khải sẽ cho anh em ờ, giao dịch qua cho anh Tùng một mớ đời anh em ơi.